sát chân nồi thịt của mình được rồi đó mọi người ạ Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn cuộc sống ở Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha Hôm nay Nhung sẽ vào bếp làm cái món à, thịt heo xào siêu cay Đó, đây thịt là Nhung đã chuẩn bị à, và rửa sạch rồi mọi người thịt này thì chúng ta lên dùng thịt vai hoặc thịt mông ấy thì cho nó đỡ bị mỡ và mình đang dùng thịt vai bây giờ mình sẽ thái mỏng ra nha mình thái mỏng ra để mình ướp nha mọi người mọi người ơi, thịt của nhung bây giờ đã nhung đã thái xong rồi giờ nhung sẽ bị ướp gia vị nha nhung sẽ cho hai thìa tỏi băm 3 thìa rượu trắng khi nấu thịt chúng ta cho rượu trắng vào ấy thì nó sẽ khử cái mùi hôi một thìa bột lêm hai thìa nước mắm nước mắm này như nước mắm xì dầu mọi người và hai thìa dầu vừng một chút tiêu xay và hai thìa đường cùng với hai thìa bột ớt hai thìa tương ớt mọi người ạ và một thìa bột ớt cay các bạn có lê tươi đấy thì các bạn xay ra còn đây mình cho nước lê nha rồi xong mình trộn lên và nhung sẽ ướp thịt để đây khoảng 30 phút ạ bây giờ nhung sẽ đi thái rau nha mọi người ở đây này nhung có hai quả ớt cay mình sẽ cắt và lấy hạt đi cùng với lại cái hành paro mọi người và một củ hành tây và đây cũng có củ cà rốt và miếng bắp cải nữa nên bắp cải mình sẽ thái to ra một chút nhé đó rau của mình là rau cà rốt bắp cải hành tây hành ba rô đó và ớt mình cũng đã thái hết rồi nha bây giờ thì mình sẽ đi xào thịt nha mọi người à, mình ướp ướp thịt từ lấy giờ đó à, cái chảo này của mình nó không phải bẩn đâu nha mọi người <laughs> tại vì hôm qua mình làm cương cháy ấy, nên nó bén cái nồi đấy đó giờ mình sẽ cho vào mình xào nha sẽ cho thêm một kiểu bột ớt cho mọi thì to luôn Đó. cho siêu cay luôn tại vì là mình làm đồ riêng cho em bé rồi đó cái này là mình ăn mình ăn cay ăn cay tóc mồ hôi nó mới ngon bây giờ thịt của mình đã chín rồi nha mình sẽ cho rau vào mình xào đấy đây là hành cà rốt tất cả những cái rau này đều chín tái nhé. nên là mình chỉ cần đảo qua thôi mọi người không cần cho rau nữa chúng ta cứ thích ăn trực tiếp với lại rau uh, ờ, salad gói với rau salad là ok mình sẽ đảo từ từ nha wow lắc vào 5 phút để cho cái rau nó chín đều nha mọi người cái rau bên trên nó chín bằng hơi đó Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn Cuộc Sống Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha à, Hôm nay Nhung nhà gia đình nhà Nhung sẽ ăn cơm với thịt heo xào à, Xào với à, tẩm cay kiểu Hàn Quốc mời Xin mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình nhà mình nha Anh ăn đi Ở đây là có rau diếp Với lại à, rau bắp cải thảo để chúng ta có thể ăn kèm cùng hoặc là chúng ta có thể ăn trực tiếp đều được nha nóng lắm Thank you. hấp em đang nghi kim chi kim ngọt có mấy chanh cay cay mà ngon quá mình gói xà lách này cùng với kim chi củ cải kim chi củ cải này nó mới uh, ờ, kim chi củ cải này họ mới ngọt nha mọi người ăn ngon quá kim chi này người ta thái lát mỏng ấy thì nó dính chặt với nhau luôn thì thơm ngon ngon ăn ký ức trái canh luôn này nó cay hơn nữa ăn cho nó nóng ngon cà rốt đấy vừa chín tới nó mềm mềm Thái dày nó ngọt ngọt mọi người Bắp cả Ăn cái kim chi này vào đúng nhọt, đúng vị Đấy Salad cùng với lại cái kim chi bù cải xuất sắc bột khỏi em thêm bớt nữa cho canh đồng cái món này á, mình hay đi ăn mình kiểu đi ăn quán ở những cái quán đồ ăn nhanh ấy người ta chỉ cần xào như này xong người ta trộn với cơm xong người ta bỏ ra cho mình nó gọi là khô kỳ à, thế chi khô kỳ tấp bát đó hay thịt xào thịt xào với rau gọi là thịt xào thập cẩm với cơm ăn bánh lóc củ cải ngon ngon ngon ok củ cải nó ăn với thịt này hợp nhỉ hơi hơi chua chua ngọt ngọt cay cay Thank you. 没点。 bạn gần hết một cái rồi cho em mấy cân thịt này cái cơm lên đó là đủ bụng gấp lại còn túc ừ. ừ. 怎么回 嗯。 ờ. làm tàu to tàu bé Cái nước sốt này chấm cùng với rau ăn rất là ngon mọi người thịt rất là mềm và ngọt thịt đó nó rồi à? ừ. hết nồi thịt luôn à? hết luôn à toàn rau không rau hành dạ măng ăn điều này là ăn được nhiều thịt đấy ừ, thịt ngấm gia vị ngon Mềm. cái nước cái nước này ngon lắm này nó để ăn trộn với cơm ngon bao nhiêu gia vị tinh tí chất dinh dưỡng đều đọng lại hết thơm đấy à. À. hết thì toàn rau toàn cà rốt cái dạ. này là nhà mình vừa bật bếp vừa ăn nên là lóng ăn đến hết tận đáy nó vẫn nồi vẫn còn nóng vẫn còn đang bốc khói bốc hơi nên là vừa cay lại còn vừa nóng nữa ăn rất là ngon wow. mời ăn hết xong chưa ăn nữa ừ. có rồi <laughs> hai vợ chồng mình sẽ ngừng video tại đây đây cảm ơn mọi người đã xem video clip của gia đình nhà mình và mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh like và chia sẻ ủng hộ kênh nhà mình nha bye bye tạm biệt cả nhà à, à quên không gửi lời cảm ơn đến khán giả là kênh của mình đã đạt được uh, một nghìn hơn nghìn người người đăng ký à, à, nên là đã được uh, tham gia cái phần uh, cộng đồng mạng để tương tác cùng với lại khán giả nên là à, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ gia đình nhà mình nha bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha